Đến ngày 8 tháng 3 năm 2020 âm lịch, tức ngày Quý Dậu, tháng Canh Thìn, năm Canh Tý. Tử vi tuổi Tý tháng 3 năm 2020, đây không phải là một thời điểm thích hợp để tuổi Tý tiến hành những kế hoạch lớn của mình, bởi có đầy dẫy những khó khăn đang chờ đợi ở phía trước. Con giáp này phải đối mặt với sự cạnh tranh gai gắt không chỉ đến từ đối thủ mà còn đến ngay từ những người đồng nghiệp xung quanh mình nữa. Thiên tài chậm mệnh nên vận trình tài lộc của bản mệnh khá sáng – Tuy nhiên, đây là điểm báo tài lộc bất ngờ, dễ đến mà cũng dễ đi, cần phải có kế hoạch tài chính rõ ràng. Thu nhập trong tháng này phần nhiều đến từ nghề tay trái. Người tuổi Tý nên cân đối sắp xếp thời gian hợp lý để không làm ảnh hưởng quá nhiều đến công việc chính của mình. Đường tình duyên của tuổi Tý trong tháng 2 âm lịch không có nhiều tín hiệu đáng mừng. Cục diện Tý Mão tương hình cảnh báo về những vết sạn nứt đã xuất hiện từ lâu nhưng nay mới thực sự hiển hiện rõ ràng các cặp đôi dễ nảy sinh mâu thuẫn từ những chuyện không đáng nói. Điều này có thể do bức xúc dồn nén từ lâu nhưng không được giải quyết mà ra. Về phương diện sức khỏe của con giáp này không có gì đáng lo ngại cho lắm. Tuy nhiên bản mệnh cũng cần nhớ phải giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ, đừng u sầu, ủ rũ mà tự khiến cho mình mệt mỏi, căng thẳng. Ngoài ra, con giáp này cũng nên chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng cũng như giải tỏa tâm trạng nhé. Tử vi tuổi Sửu tháng 3 năm 2020, tuổi Sửu cần phải chuẩn bị sức khỏe cho một tháng bận rộn, nhiều việc chất chồng. Con giáp này có lẽ sẽ phải di chuyển rất nhiều, nhất là những người làm nghề kinh doanh môi giới. Khối lượng công việc mà bản mệnh cần phải đảm nhận cũng tăng lên khá nhiều bởi có nhiều vấn đề tồn đọng và bị dồn lại tới tháng sau Tết vẫn chưa giải quyết hết. Tài lộc trong tháng khá bình ổn, không có nhiều biến động Tiền bạc kiếm được trong thời điểm này chủ yếu là do chính người tuổi sửu đã cố gắng nỗ lực mà có được. May mắn trong tháng không có nhiều, có thể con giáp này sẽ cần phải tự tìm tòi thêm cơ hội để kiếm tiền. Nếu không sẽ có những lúc bản mệnh cảm thấy bí bách khi mà số tiền kiếm được không đáng bao nhiêu so với những việc mình cần phải chi tiêu. Mối quan hệ giữa bản mệnh và người ấy chưa tìm được tính nói chung. Có lẽ do con giáp này không biết cách để giải thích những vất vả mà mình đang phải chịu đựng – chỉ để tốt cho cuộc sống tương lai của cả hai. Người độc thân chưa tìm được người phù hợp với mình có thể do tuổi sửu đang gây nhiều hiểu lầm với đối phương bởi cách ứng xử có phần thiếu tinh tế của mình. Tình hình sức khỏe của bản mệnh ở thời điểm này không có gì phải lo lắng cả. Con giáp này có tinh thần thể dục thể thao khá tốt, biết tự chăm sóc cho mình nên thời điểm giao mùa vẫn giữ được nguồn năng lượng dồi dào, không bị bệnh vật hay thân thể cảm thấy mệt mỏi cả. Tử vi tuổi dần tháng 3 năm 2020, đường công danh sự nghiệp của người tuổi dần có được những bước tiến khá lý tưởng. Con giáp này có thể sẽ đạt được những bước thăng tiến trong công việc, nhất là nam mệnh. Các tinh thái dương cho thấy quý nhân phần lớn cũng là những người nam giới xung quanh. Hãy cố gắng thể hiện năng lực một cách tốt nhất nhé. Bản mệnh không cần quá lo lắng về chuyện tiền bạc. Tuổi dần có sự chuẩn bị chu đáo kỹ càng về vấn đề tài chính nên dù có biến cố xảy ra thì vẫn có tiền lận lưng. Tuy nhiên trong tháng này, thu nhập của con giáp chỉ tăng tiến ở mức nhỏ chứ chưa đạt được sự bùng nổ. Dù có nhiều tham vọng nhưng tiếc rằng thời điểm này cơ hội vẫn chưa đến. Thiên diệu chợ đào hoa xuất hiện, nhờ thế mà đường tình duyên có phần hanh thông, thuận lợi hơn nhiều so với trước đó. Dù là người độc thân hay đã có đôi thì đều có cơ hội thể hiện tình cảm của mình và có thêm nhiều khoảnh khắc bất ngờ khi đón nhận tình cảm nồng nhiệt từ đối phương. Phương diện sức khỏe trong tháng 2 âm lịch không được khả quan cho lắm, con giáp này có nhiều nỗi lo lắng, không được an yên, khiến cho tinh thần luôn trong tình trạng căng thẳng. Mặc dù cuộc sống của bản mệnh chẳng có quá nhiều biến cố, nhưng chính tuổi dần đang tự đặt ra áp lực cho bản thân. Cảm xúc thất thường khiến cho thân thể bị ảnh hưởng. Tử vi tuổi mão tháng 3 năm 2020, vận trình sự nghiệp của người tuổi mão có phần ảm đạm. Con giáp này dù có rất nhiều cố gắng nhưng cũng khó có thể tìm được cơ hội để khẳng định mình. Không phải không có năng lực song trong tháng có thiên quan nhập mệnh, tiểu nhân vận nên sẽ ngăn cản những bước phát triển của bản mệnh. Tài vận trong tháng không được tốt, người làm công ăn lương cứ ngỡ, do những nỗ lực của mình thì thời cơ tăng lương thăng chức sắp đến, nhưng chỉ tức rằng đó vẫn chỉ là mơ ước của con giáp này mà thôi. Thái tuế có thể ngăn trở con đường phát tài của tuổi mão, việc kiếm tiền trở nên khó khăn bởi kinh doanh không thuận lợi con giáp này còn đang phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống nên chẳng mấy quan tâm đến chuyện tình cảm. Vì thế nên cơ hội tìm kiếm ứng viên tâm đầu ý hợp với người độc thân cũng không nhiều. Nếu có thể chủ động hơn trong cách nói chuyện và bày tỏ tình cảm thì có lẽ bản mệnh vẫn có cơ hội để cải thiện tình trạng độc thân lúc này. Tình hình sức khỏe của con giáp này không được tốt, người tuổi mão không mắc nhiều bệnh nghiêm trọng nhưng khó tránh khỏi việc nhức đầu, mệt mỏi, dễ mắc các bệnh cảm cúm theo mùa. Bản mệnh nên tìm cách để cân bằng dinh dưỡng, ăn nhiều rau, trái cây kèm với thịt cá để tăng cường sức đề kháng cho mình. Tử vi tuổi thìn tháng 3 năm 2020, đường công danh sự nghiệp của người tuổi thìn sẽ có nhiều cản trở. Con giáp này hoang mang vì những cơ hội bày ra trước mắt nhưng đi kèm với đó là sự mạo hiểm và thách thức. Bản mệnh cần phải bình tĩnh để biết được thế mạnh của mình ở đâu và phát huy thế mạnh như thế nào để đạt được mục tiêu. Con giáp này gặp phải kiếp tài nên tiền bạc chẳng giữ được trong tay, Tài lộc ảm đạm khiến người tuổi thìn không khỏi chán nản. Nguồn thu trong tháng khá hạn hẹp và điều này khiến bản mệnh không khỏi lo lắng. Công việc tiến triển không thuận lợi nên không có thêm nhiều nguồn thu, các khoản tiền thưởng thêm cũng có nguy cơ bị cắt giảm. Vận trình tình cảm của người tuổi thìn đang tiến triển tốt đẹp, đào hoa rực sáng, các tinh sẽ dẫn lối chỉ đường cho con giáp này tìm thấy tình yêu. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải bình tĩnh sáng suốt khi đưa ra lựa chọn của mình, đừng để sự phù phiếm hào nhoáng bên ngoài khiến cho bản thân lầm tưởng về nhiều thứ mà để lỡ hạnh phúc đến gần. Về phương diện sức khỏe không được tốt, chủ yếu do tinh thần bất ổn, lo lắng căng thẳng nhiều mà kém ăn kém ngủ dẫn đến suy nhược. Con giáp này cần phải tìm cách để thư giãn, giải tỏa bớt căng thẳng cho mình. Chớ nên tự tạo thêm áp lực cho bản thân khi mà những áp lực đó chẳng thể nào thay đổi được những vấn đề trong cuộc sống. Tử vi tuổi Tỵ tháng 3 năm 2020 người tuổi tỵ dễ dàng đạt được mục tiêu của mình đề ra trong công việc. Sự quyết tâm và kiên trì của con giáp này chính là chìa khóa chạm tay đến thành công. Bản mệnh không để mình dễ dàng bị đánh gục mà sẵn sàng chiến đấu đến cùng. Trinh ấn cho thấy khả năng thăng quan tiến chức trong thời điểm này là rất lớn. Đường tài lộc của con giáp này khá bình ổn. Những thành tiệu trong sự nghiệp giúp tuổi tỵ có thu nhập ổn định, thậm chí có phần nhỉnh hơn chút xíu nhờ được cấp trên khen thưởng – Tuy nhiên, để đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về tài lộc thì có vẻ thời điểm này bản mệnh vẫn chưa có động thái gì rõ ràng. Về phương diện tình cảm có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cảm xúc của bản mệnh. Dường như con giáp này không hài lòng lắm với những gì mình đang có, tâm trạng chỉ toàn là một màu xám xịt mà thôi. Người tuổi tỵ không thể ổn định được cảm xúc cá nhân, có thể buồn vui thất thường mà có những hành động lời nói làm tổn thương đến đối phương, Tình hình sức khỏe của bản mệnh trong thời gian này không có gì đáng ngại. Nếu con giáp này căng thẳng hay suy nghĩ quá nhiều, sẽ dễ khiến cho tự bản thân mệt mỏi mà thôi. Hãy tìm thêm các thú vui cho mình, chịu khó ra ngoài để ngắm nhìn thế giới, giải tỏa bớt những bức bách trong lòng. Mời các bạn theo dõi tiếp tử vi tháng 3 năm 2020 của tuổi ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi trong video phần 2. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình này của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.